chào tất cả anh em thì uh, hôm nay trong cái clip này tôi sẽ nói cho anh em về cái vấn đề là anh em đừng lên mua ví đổi bài khi đi đánh liêng bịp mà không biết cái điều kinh dị này thì uh, cái điều này là điều gì mà tại sao tôi lại khuyên anh em một lời chân thành là nếu như anh em không có hiểu biết về đồ chơi bài bịp hoặc là các cái đồ đánh bài thì anh em không nên mua vội tại vì sao trước mặt anh em đây tôi có thể cho anh em tham khảo đây là hai chiếc ví anh em nhé thì trên thị trường hiện tại nó đang có hai dòng ví ví của Nhật và ví của Trung Quốc thì uh, trước mặt anh em thì nó sẽ là hai cái ví giống y như nhau luôn đây này nó chỉ khác nhau mỗi cái là là, là cái cái cái chức năng của nó là như nhau mẫu mã là như nhau nhưng khác nhau về cái chất lượng anh em nhé thì giữa hàng Trung Quốc và hàng của Nhật tại sao lại khác nhau như vậy thì anh em thừa hiểu rồi đấy cái đồ Nhật người ta dùng 30 năm không hỏng nhưng mà đồ đồ Trung Quốc thì dùng 3 tháng là có khi là bị lỗi nó không hỏng ngay nhưng nó sẽ bị lỗi thì khi anh em đi chơi đánh bài đánh nghiêng anh em sử dụng cái ví Trung Quốc thì có thể là bị lỗi hoặc là bị hỏng ngay trong trận chơi thì sẽ gây ra những cái hậu quả hậu quả khôn lường mà anh em không thể tưởng tượng được thì tôi ví dụ cho anh em à, Nhật như nào Trung Quốc như nào đây tác dụng của nó đều là đổi các cái bài này tôi ví dụ này cái át này đặt đây các em mất biến mất này và bây giờ mình là cái át tem này đặt về tôi biến ra cái át này đấy đi chưa tiếp tục này biến này anh em nhìn chưa biến cực kỳ nhanh em chỉ cần dụ bên trong có cái ad rồi bây giờ anh em muốn muốn lấy được cái ad để được ba cái ad thì là một thao tác rất đơn giản như này đây tôi ví dụ này anh em bây giờ anh em cất cái chín đi và lấy được cái ad thì một thao tác cực kỳ đơn giản anh em chỉ cần đây tôi bỏ hết vào ngoài em chỉ cần để cái chín phía dưới này đặt đây đặt tay vào đây thì tự khắc nó biến thành ba cái ad thì đấy là công dụng của chiếc ví đồ bài nó là như vậy anh em thấy chưa ba cái ad luôn đấy thì trong clip này tôi muốn nói cho anh em về chiếc ví Nhật và ví Trung Quốc như nào về đầu tiên này tôi nói về mẫu mã này đây là ví Nhật này tất cả bình thường hết nhá em này đây là ví Trung Quốc này cũng y như vậy luôn y chang như vậy luôn tại vì nó làm nhái lại mà thì cái hàng chất lượng của nó thì anh em chắc là thừa biết rồi tôi ví dụ ngay cái việc là cái cái cái độ êm của chiếc ví nhá đây là ví Trung Quốc này khi tôi thao tác thế này anh em nhìn này đá bài này tự hút tự ra này đấy thì nó không tạo âm thanh nhưng cái ví nhật anh em có thể nghe này anh em có nghe cái tiếng của nó không nhỉ đấy rất là to thì bây giờ anh em nghe này anh em có thể nghe thấy âm thanh của chiếc ví này thì trong trận chơi nếu như mình đang đánh bài đánh nương vào ban đêm thì khi anh em thao tác đổi bài mà tạo âm thanh như vậy thì nó sẽ có thể là người ta nghi ngờ hay người ta phát hiện ra đấy là khi anh em dùng vít Trung Quốc còn vít Nhật tôi khẳng định với anh em 100% không âm thanh gì cả anh em nghe này khi đổi bài ấy, anh em nhìn nhá mình đang là cái ad 2 mình đổi cái ad lấy cái bên trong ra này anh em nghe này nó không có một chút âm thanh nào cả đấy, anh em có thể nghe thật kỹ có nghe thấy âm thanh gì không ạ đã đổi xong thành cái chín biến mất cái hai và thành cái chín và và tôi sẽ lấy uh, lấy cái hai ra và cất cái chín đi anh em nghe thật kỹ này xem có âm thanh gì không nhá đây này anh em nghe thật kỹ này không có một chút âm thanh nào luôn đấy còn chiếc ví Trung Quốc thì sao anh em nghe chiếc ví Trung Quốc này và tôi cất uh, cất cái app đi này tôi cất cái app vào trong ví này rồi và tôi đổi ra cái hai anh em hãy nghe thử này kêu rất to anh em nghe thì biết đúng không đây anh em thử cho chiếc máy chạy này đấy anh em có thể nghe âm thanh thì tại sao hai chiếc ví nó giống nhau như vậy nhưng chất lượng và máy cái linh kiện bên trong nó lại kêu hơn lý do là đến hàng Trung Quốc và cái giá thành của hàng Trung Quốc anh em mua có những nơi là 1 triệu 200 nghìn đây là hàng hàng mới còn có những anh em mua được cái giá là tầm 700 nghìn thì tôi khẳng định với anh em là đấy là ví Trung Quốc bị lỗi do người ta trả lại và anh em mua được cái giá rẻ thì anh em sẽ là là gặp ngay về cái hàng lỗi của người ta thì nó vẫn đổi bài được nhưng khi anh em vào trận chơi tôi khẳng định anh em sẽ bị lộ là vì nó là kêu là một thỉnh thoảng nó bị lỗi tức là lỗi là tại sao em cất lá bài vào như này đấy anh em bây giờ đang có ba lá bài anh em anh em muốn đổi muốn đổi cái ba này để lấy cây cây bên trong ra thì vô tình vô tình ví Trung Quốc sẽ có trường hợp như này đây nhá đang ba lá bài anh em đổi hàng Trung Quốc này đấy nếu con nào nó lỗi nó có thể tạo ra hiện tượng như này anh em nhìn thấy nó bị không ra hẳn không vào hẳn nó lại mắc như này hoặc là có cái trường hợp là ra bốn lá bài trên tay như trường hợp này chẳng hạn này đây tôi ví dụ cho anh em này đang ba lá bài nhá khi anh em đổi hàng Trung Quốc ấy, nó có hiện tượng là dắp dắp cái bài như này đấy nó có khả năng là ra được ra được bốn cái bài trên tay luôn đấy là trường hợp thỉnh thoảng nó bị nên là trong clip tôi không thể tạo ra những cái đấy được thì à, có thể nắm cái nó bị lỗi nhưng còn hàng Nhật thì sao hàng Nhật thứ nhất là giá đắt hơn thứ hai về chất lượng của nó tôi dám bảo hành cho anh em đến một năm là tính là việc đầu tiên là bảo hành một năm này việc thứ hai là nó dùng tuổi thọ của nó đến đến năm bảy năm bình thường tức là anh em dùng cực kỳ bền luôn không có hiện tượng hỏng thì đấy là cái hàng của Nhật tại sao nó lại đắt nó đắt hơn nó không đáng bao nhiêu cả đắt hơn vài trăm nghìn thôi nhưng mà chất lượng của nó thứ nhất là được bảo hành một năm này nên anh em đi chơi đấy anh em cần sự an toàn cho mình chứ anh em đừng vì đồng tiền nó chỉ bằng một một một ván liêng của anh em thôi nó không đáng làm bao nhiêu cả nhưng anh em mua nhiều anh em cứ đặt mua hàng Trung Quốc về xong rồi được hai ba ngày lại quay ra đổi cái hàng đẹp tức là khi mà đổi lại như vậy đấy thì thật ra là tôi thực sự không muốn đổi lắm dụ như hàng Nhật lỗi tôi có thể đổi mới cho anh em nhưng mà nếu hàng Trung Quốc mà anh em bị lỗi mà đổ lại cho tôi thì thực sự đúng lên tôi rất là khó nói em hiểu không nhỉ nên là nhiều trường hợp mua hàng Trung Quốc là mình không hỗ trợ đổi lại nó là như vậy còn hàng Nhật nhá anh em mà phát hiện lỗi anh em bị lỗi nhá anh em có thể trả lại tôi tôi trả lại tiền cho anh em thì đấy là giữa hàng Nhật và hàng Trung Quốc thì trong clip này tôi muốn chia sẻ cái việc là anh em không nên mua ví Trung Quốc và thứ nhất ừ, và thứ hai nữa là anh em vì sự an toàn của mình mình đi mua mình đánh để kiếm tiền chứ không phải mình mua về để mình đựng tiền nếu mà anh em mua về đựng tiền anh em có thể mua ví 60 80 là anh em có ví đựng tiền rồi còn anh em mua cái ví này về để đánh để đổi sự an toàn của anh em thì anh em đừng lăn tăn về vài trăm đấy thì tôi nói nói thật với anh em là như vậy vậy thì uh, trong clip này tôi muốn giải giải thích rõ hơn cho anh em về hai chiếc ví đấy ví Trung Quốc ví Nhật này hai cái giống y nhau luôn chức năng đều đựng tiền và đựng thẻ các thứ linh tinh ờ, đầy đủ hết nhưng mà anh em nên cân nhắc cái việc là lên dùng ví nào còn tác dụng của nó như nào ở đây tôi sẽ giải thích kỹ hơn về một vài cái trường hợp nhiều anh em cứ nghĩ là cái ví nó biến được cái bài nó biến từ tức là cậu ấy nghĩ là cây bây giờ tôi sẽ cất cây quy vào trong chiếc ví này thì trong chiếc ví nó sẽ là cây quy thì đến khi anh em đánh nó sẽ đổi đổi ra bờ anh em chỉ có thể đổi cây quy để được 9 điểm thôi nhiều anh em nghĩ là chiếc ví này biến được cái bài tức là người ta có cái 8 cái 9 và cái quy người ta lại cứ biến là cứ nghĩ là quẹt qua đây mới nó có cây 10 để tạo thành một cái liêng thì như thế là không đúng anh em nhé chiếc ví trong chiếc ví là cây quy thì anh em chỉ có thể lấy ra cây quy thôi không có chuyện anh em lấy được ra cây 10 để thành liêng được tại vì sao tôi ví dụ nha nếu như cái ví nó biến được thật ấy thì anh em biến như này thì nó tạo ra cây 10 tạo ra cây 10 thế thì chẳng may bốn cây 10 trong đấy hết thế thằng nào nó kiểm tra được là bộ bài này có 5 cây 10 có phải anh em bị lỗ không ạ thì có phải anh em tự nhiên biến ra cây 10 thế là thành ra bốn cây 10 bốn cây 10 trong nọc rồi cộng với một cây 10 của mình nữa là 5 cây 10 như thế thì sẽ tạo ra hiện tượng là bị lộ còn trong trường hợp ấy trong đây là cây quy anh em có cất cây 8 đi này đây tôi ví dụ này em cất cây 8 đi như này đấy cất cây 8 đi và ra cây quy như này thì trên tay anh em cầm hai cây quy một cây chín bộ bài này chỉ còn lại hai cây quy thôi nhé tại vì cây quy này ở trong bộ bài này mà nên nên bộ bài này chỉ còn hai cây quy rồi không có trường hợp là 5 cây quy ở đây rồi đấy cả bộ bài chỉ còn hai cái quy nữa thôi em hiểu không thì đấy là cái độ an toàn của nó tác dụng là nó là để đổi bài chứ không phải để biến bài anh em cứ nghĩ là biến cái này thành cái khác là chuyện nên là không ngờ có ván trước mình cất vào cái gì thì ván sau mình cần lấy ra cái đấy vừa nãy là tôi cất vào cái 8 thì bộ bài này ấy, nó thiếu đi một cái 8 tức là trong 51 lá bài này nó chỉ có ba cái 8 thôi không có trường hợp là bốn cái 8 nữa như thế thì nó không bị trùng lá anh em ví dụ như bộ bài anh em nghĩ nó biến được chẳng may là mình như này hiện tại là tôi sẽ cất cái app đi cho anh em hiểu này bây giờ mình anh em nghĩ là biến bài được đúng không ạ thì mình sẽ đưa cái tám này vào và lấy cái app đỏ cái ra thì thao tác đơn giản như này đặt đây các em biến được cái nào được gọi là đổi cái nào được ra cái app cơ thế anh em nghĩ là biến được cái app cơ này thì chắc chắn là trong đây còn cái app cơ nữa đấy là trong trường hợp là anh em biến còn chiếc ví này không có tác dụng biến nha nó chỉ đổi thôi nên là anh em yên tâm cái việc là trùng ná bài là không bao giờ có đấy là anh em phải hiểu hơn về chiếc ví này thì hãng mua anh em nào mua thì phải hiểu còn đã không hiểu thì đừng mua bây giờ mình không hiểu mình mua về mình cứ nghĩ nó biến được không đến khi anh em nhận hàng kiểm tra hàng bảo cái này có biến được đâu thế là anh em từ chối đơn hàng của tôi thế là tôi rất mất thời gian về cái vấn đề là, là gửi ví cho anh em đấy hàng thật sờ tay sờ tận mắt anh em mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền thì nhiều anh em kiểm tra ok chất lượng thì thanh toán không ok thì thôi còn trước khi mua hàng tôi yêu cầu anh em đặt cọc đặt cọc trước ở đây là phí ship tránh trường hợp anh em trêu hoặc là anh em đặt hàng nhưng không mua thì trường hợp đặt cọc là anh em mua hàng phải đặt cọc trước nhá cái việc này là chuyện rất là bình thường ví dụ anh em không đặt cọc trước anh em cứ bổ tôi uy tín tôi thế này thế kia đến khi tôi gửi cái ví cho anh em anh em bị nhận anh em bận việc này bận việc kia hay là cái sân chơi của anh em quá thằng sử dụng ví rồi hoặc là cái sân chơi của anh em mọi ngày nó chơi hôm nay nó đi làm hết nó không chơi nữa thì anh em lại không mua hàng thế thì vậy thì tiền ship là ai giả thế vậy thì ai là cái người cầm chiếc ví này đến tận nhà cho anh em thì đấy thì phải có người cầm chiếc ví đến nhà cho anh em thì anh em phải đặt cọc trước cho người ta mang hàng đi không có chuyện người ta mang đi đến nơi anh em không nhận thì ai là người trả tiền ship được đúng không lại là tôi giả thế thì trước khi anh em cam kết mua hàng thì anh em phải đặt cọc trước đặt cọc có 50.000 trả đáng bao nhiêu cả nhưng mà cái uy tín của anh em là tôi tin tưởng anh em và tôi sẽ giao hàng đi hàng thật chứ tôi không lừa 50.000 của anh em làm gì cả đấy là việc tôi nói về chiếc ví này nhá còn anh em hãy cân nhắc thật kỹ có nên mua hay không đấy là quyền của anh em tôi không khuyến khích anh em mua tôi cũng không bắt anh em phải mua đấy thì uh, clip này tôi cũng muốn chia sẻ những cái điều uh, gọi là anh em hiểu hơn về chiếc ví này hàng Trung Quốc hàng Nhật giá cả lệch nhau có mấy trăm nghìn bằng một tiếng bạc thôi nhưng mà anh em đôi khi là đắn đo mấy cái việc tôi tiết kiệm mấy cái gì xong đến khi là đánh về nó phát hiện ra nó lúc lúc này nó đánh vào mặt cho thế là hay nó đéo cho chơi nữa thế là mất cả sân chơi mất cả cuộc đời của mình vì cái mang cái tiếng là đánh bài bạc lại còn bịp bợ đấy thì giải thích đi giải thích lại thì anh tôi cũng khuyên thật anh em có dùng ấy thì dùng hàng của nhật và trung quốc hàng nào thì chúng tôi bán cũng có lãi hết nhưng anh em làm như vậy thì thật ra là tôi không bảo hành được cho anh em nên tôi rất ai náy nên là rất rất là muốn bán hàng nhật để bảo hành cho anh em một năm thì như thế tôi sẽ tự tin hơn với khách hàng của tôi nhá còn anh em nào muốn tham khảo các đồ khác thì liên hệ với trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình em chào anh em